chào anh em nhé hôm nay công ty chúng tôi xin giới thiệu đến uh, một sản phẩm mới đây là chiếc máy A8 để giúp chơi những trò chơi về bầu cua tài xỉu sóc đĩa những ai từng thua tha vay mượn nợ lần về những trò chơi này thì theo dõi đây tôi sẽ hướng dẫn cách để làm sao có thể chơi cách để làm sao mình có thể giành thắng thì chiếc máy này mình chỉ cần đến sân chơi mang theo duy nhất một chiếc máy này thôi đến sân chơi người ta đồ đạc của người ta người ta làm cái mang theo cái máy này là nó sẽ tự động phân tích và nó báo cho mình biết được trước kết quả để mình chơi sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng cái sản phẩm này thì đây là cái thanh nam châm này để thử cho anh em biết là những cái đồ này nó hoàn toàn bình thường nhé hoàn toàn là không hít không gì cả này à, hoàn toàn bình thường luôn ừ. hoàn toàn bình thường luôn nhé Đấy. không hề hít luôn thì sau đây sẽ test luôn cho anh em hướng dẫn anh em cách sử dụng cái sản phẩm này thì trên chiếc máy này của chúng tôi thì nó có 3 chế độ chơi một là chế độ chơi sóc đĩa hai là chế độ chơi tài xỉu ba là chế độ chơi bầu cua thì cái máy này nó tích hợp đấy nó báo về cho mình biết qua cái nhịp rung thì đây ừ. anh em nhìn đây chẵn thì rung hai cái nẻ rung một cái tài rung hai xỉu rung một bầu là không rung cua một ngắn tôm một dài cá hai ngắn gà hai dài và nai là ba ngắn mình chỉ cần là đến sân chơi à, mình mang theo cái máy này khoảng cách là 5 đến 7 mét là nó sẽ báo trực tiếp cho mình biết được ra cái gì để mình đánh sau đây tôi sẽ test cho anh em nhé bấm máy này đấy bật vào chế độ chơi sóc đĩa này để luôn vào cái ni này để nó rung vọng lên để cho anh em cùng biết cùng nghe nhé mắt anh em nhìn trực tiếp vào đây tai nghe nhịp rung này và nhìn vào cái bảng hướng dẫn này xem có chuẩn xác hay không có giúp mình kiếm tiền hay không nhé như con này máy báo tôi biết là một rung, một rung chắc chắn đánh lẻ nhá mở này ok chưa một dung đấy nhẹ này nhẹ này trồng vị vẫn báo này ok chưa ừ. sản phẩm này mình có thể đến bất cứ sân chơi bất cứ sòng sớ của ai đều có thể chơi được hết nhé như con này máy báo tôi biết là hai dung này hai dung đánh chẵn này mở này sấp đôi này rất là chuẩn xác máy báo một cái này một cái đánh nhẹ này mở này nhẹ này rất là chuẩn đúng không ừ. tắt đi này à, tài xỉu nhá thì mình bật nó lên đấy bấm vào chế độ tài xỉu này anh em chơi chế độ nào thì bật vào chế độ của trò chơi đấy là mình có thể chơi được ừ, tài xỉu thì tài dung hai xỉu dung một nhé test này dung một này đánh một tỷ và xỉu luôn này 2 3 5 10 điểm xỉu quá chuẩn xác luôn Dung một tiếp này bán nhà bán cửa tôi anh xỉu cái này này một hai hai năm điểm xỉu một phát nữa này tiếp tục dung một cái này bán nhà bán cửa đấy xỉu cái này này mở này hai ba bốn chín điểm xỉu chuẩn tuyệt đối luôn tiếp tục này tắt đi nhá bật lên này sang chế độ bầu cua này Đấy, anh em nhìn cái hướng dẫn đây nhá máy báo tôi biết là một dung này một dung ngắn nhá một dung ngắn chắc chắn anh cua này mở anh em xem có cua nhá có một cua hai bầu này con này tôi sẽ cầm cái máy lên trên tay Đấy, để cho anh em biết được xem cái máy này nó rung có êm không nhiều người thắc mắc mà máy là khi quay video để cái cốc này nó rung như này thì khi mình chơi đấy mình đến sân chơi mình đút vào trong người sợ người ta phát hiện đây sẽ test luôn để luôn sát máy quay cho anh em xem luôn à. anh em nghe gì không ừ, máy báo tôi biết là một rung dài nhưng máy rung là cực kỳ êm luôn nhé anh em nhé máy rung cực kỳ êm đấy kể để trong đêm tối yên tĩnh người ngồi bên ngoài người ngồi bên cạnh mình người ta cũng không thể nghe cái gì luôn anh em nhé chắc chắn 100 trăm con này là tôm này đấy, một rung dài tôm này anh em thấy chưa chuẩn xác luôn đấy, một tôm một bầu một nai đấy thì cái sản phẩm này này tắt đi nhá sản phẩm này thì anh em quan tâm thì có liên hệ trực tiếp qua công ty khi anh em lấy sản phẩm này tôi cũng nói luôn một là cái khoảng cách bắt xa 5 đến 7 mét cái thứ hai ấy, là cái máy này đấy mình lấy bảo hành anh em hai năm đấy chơi thoải mái luôn đến bất cứ sân chơi bất cứ sòng sới đều chơi được hết đến sân chơi người ta đồ đạc của người ta chỉ cần có máy này nào có thể kiếm tiền Hồi xin chào tất cả anh em chúc anh em giành thắng trong sân chơi mình xin chào anh em